số phận của mình đôi lúc không phải do mình quyết định đâu <laughs> bên tay trái tôi là đồng minh còn bên tay phải tôi là huynh đệ sống trên đời có lòng tin và thứ tao cần là sự kính nể nếu theo tao thì mình bắt tay cùng hợp tác để làm kinh tế còn nếu không chơi thì để lại xác cho đàn em của mày không có khi nên công an phường bệnh viện là nơi tao thường tới điều được dạy tại mảnh đất này là sự tôn trọng cách đối nhân xử thế nên chị mười ta từng hay khuyên rằng tụi tao phải sống cho tử tế đời trai này phải hiền ngang sống kiêu hãnh như đại bàng đừng sấn sát và dây vào đây là nhà mày đêm nay lại sáng nếu biết khôn thì nên sách dép cút về khu mà tụi mày sống chứ đừng kéo bày kéo đám qua đây cà khệ trước khi bà chị tao nóng nha chừng nào thì gặp đó chứ đừng có ngó qua kiếm ăn coi chừng bị giật rồi ngập chết ta sẽ cấp cứu tới biến thăm mày nên nhớ một điều rằng đây là nơi của tao đầy đủ hàng nóng hàng nguội mày muốn chơi nữa sao đâu thì để tao đưa cho mày thêm vài phương án Về nhà các kiếm hoàng lương tìm việc làm rồi nhận lương tháng Nhập gia thì tiền tục, ở đâu cũng có một lần lại Rằng biết điều thì tốt chứ làm ngược lại cái kết mà nhận thật tại Bên tay trái tao là đồng minh, còn bên tay phải tao là huynh đệ Sống trên đời phải có lòng tin và thứ tao cần là sự kính nể Nếu theo tao thì mình bắt tay, cùng hợp tác để làm kinh tế Còn nếu mình chơi thì để lại xác cho đàn em của mày kinh vời Bên tay trái nơi thì để lại xác cho đàn em của mày khinh phê biết chưa chị 13 vụ này chị tiêu rồi